Vâng, xin chào tất cả anh em Video này tôi xin ra mắt cho anh em một dòng sản phẩm mới Tôi xin giới thiệu tôi là Tấn Sài Gòn Em của Tuân Macau Và hôm nay tôi ra mắt cho anh em một dòng sản phẩm cực kỳ mới dành cho đánh bài Đây Đây là một chiếc điện thoại Một chiếc điện thoại Samsung Anh em nhìn nhé Đây là một chiếc điện thoại Samsung Điện thoại Samsung hoàn toàn là Không thể nào phát hiện được Đấy, từ một nét nhỏ nhất tất cả đường nét của nó đều không phát hiện được Vậy con Samsung này có khác gì với con Samsung bình thường thì anh em biết con Samsung này là con Samsung không nghe gọi được nhưng nó có tác dụng như thế nào đây tác dụng của con Samsung này là như này Đấy, anh em xem tác dụng của con Samsung này như này này đó tác dụng của nó là đổi bài và quy trình đổi bài của nó rất nhanh máy đổi rất nhanh đây anh em xem máy đổi cực kỳ nhanh máy rất êm máy đổi cực kỳ nhanh và rất êm con này có à. rất là kín đáo rất là kín hàng này cực kỳ mới hàng này cực kỳ mới nha anh em anh em chỉ cần đánh bài chỉ cần ngồi đổi bài thôi quy trình đổi bài như nào đây ví dụ anh em lên bài như này nặn bài đặt bài lên đây anh em để tay này nặn bài cái xong bắt thành con 67 bây giờ 67 như này muốn đổi lấy 9 điểm đơn giản đặt bài nha nặn xong rồi hai đây là đây là một dòng sản phẩm cực kỳ mới về trong đánh bài lá tôi có rất nhiều đồ Rồi. tất cả hàng đều có bảo hành lỗi đều có bảo hành đổi trả anh em xem đây là dụng cụ đổi bài chuyên nghiệp nhất dùng cho đánh bài bịp mà đánh bậy cái này này đây nó rất giống một con điện thoại bình thường tôi ngoài ra tôi còn có cả điện thoại nghe gọi đổi bài à, có cả remote nhưng dòng này là dòng để cho nó giá nó bình dân mà anh em dùng rất hiệu quả chỉ có một triệu chín trăm chín mươi nghìn thôi à, anh em nào cần thì liên hệ cho Tấn Sài Gòn hoặc Tuân macao vào 0974 07 3333 hoặc 0974 43 9999 tư vấn miễn phí và hỗ trợ chia bài lá đẳng cấp nhất Sài Gòn và Hà Nội à, ờ, ờ, Tuân Macau ở Tân Sài Gòn à, có rất nhiều dụng cụ về máy đánh bài vì sao chỉ có những ừ, hàng của Tuân Macau và Tuấn Sài Gòn mới có thể có những cái đồ độc như này thì anh em phải biết là làm làm ăn uy tín thì mới có được những cái chất lượng tốt và hàng độc để anh em phục vụ cho đánh bài vì hai anh em chúng tôi là cùng là một trong những người thợ đi đánh bài chuyên nghiệp của các tỉnh đổi thì anh em cứ có tin tưởng mà dùng thì à, vì cùng hiểu cái tâm lý của thầy thợ như nào thì anh em dùng nó sẽ hiệu quả hơn anh em cứ tham khảo vào kênh của chúng tôi nếu mà cảm thấy mà đồ đoàn của chúng tôi ok mà hiệu quả anh em có thể đăng ký kênh theo dõi những video tôi ra mắt những đồ nó độc đồ độc thì tôi không giới thiệu nhưng tôi chỉ nói thôi như cái điện thoại nghe gọi các thứ ấy, quần soi ấy, tôi chỉ nói thôi chứ tôi không giới thiệu cho nên anh em đăng ký kênh và nhớ xem hết video thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em những cái đồ độc ở dưới video thì tạm thời là như thế ờ, xin chào tất cả anh em ở đây các anh em nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nhé